chúng ta bắt đầu vào phần đầu tiên một lớn lý thuyết một nhỏ ta tìm hiểu về công phần hai nhỏ nhắc lại kiến thức cũ kiến thức này là trong phần lý lớp 8 chúng ta cùng nhìn đến đây thầy có một hệ một hệ vật đây dòng dọc dây đúng đây là dòng dọc lớp 8 dây này một đầu thì thầy cầm vật một đầu thì thầy mắc vật có khối lượng là m lúc này thầy kéo đầu dây này bởi một lực ép bởi một lực ép lúc đó làm vật di chuyển đi lên làm vật di chuyển đi lên thì thầy so sánh được rằng là từ vị trí ban đầu của vật đến vị trí mà thầy dừng lại vật đã di chuyển một đoạn s so với cái quãng cái cái cái, à, cái khoảng di chuyển này được không ạ lúc này thầy đưa ra một cái kết luận nhắc lại thôi nhé một lực sinh công đây lực ép này được gọi là sinh công khi nó tác dụng lên một vật và làm cho vật đó chuyển rời đây ạ, lực này tác dụng lên vật này và làm cho vật chuyển rời một đoạn S. Đúng chưa? Và ở lớp 8 các biết rằng là dưới tác dụng của lực F khi vật chuyển rời một đoạn S theo hướng của lực, đây theo hướng của lực này, đúng hướng của lực nhé thì công do lực sinh ra được tính bằng A bằng F nhân S. A ký hiệu là công. A ký hiệu là công. F đây là lực và S là quãng đường mà vật di chuyển. Các em nhớ thật kỹ cho cho thầy nhé. Ở đây cái công thức này chỉ đúng trong trường hợp đó là lực ép này, lực ép này làm cho vật chuyển một đoạn S theo hướng của lực. Thế trong tình huống tổng quát cái lực ép này làm vật di chuyển một đoạn S nhưng không theo hướng của lực thì sao? Thì sao? Thì đó là bài ngày nay chúng ta sẽ nghiên cứu và chúng ta bắt đầu đi vào phần B nhỏ định nghĩa công trong trường hợp tổng quát. Ở đây thầy có một cái vật hoặc là xe dây một cái dây thôi nhé chạy trên đường dây này lúc này thầy tác dụng một lực ép lực ép xiên lên trên đó kéo thế này xiên lên thì đương nhiên vật nó vẫn di chuyển theo phương ngang ta kéo hàng như này kéo hàng đúng không ạ di chuyển theo phương ngang thế thì cái thành phần lực ép này ta đã học ở chương trước ta sẽ phân tích làm hai thành phần thành phần một chính là lực F2 này F2 làm cho vật làm cân bằng cân bằng đúng không? ạ cân bằng đúng nhỉ thứ hai đó là thành phần F1 làm cho vật di chuyển theo phương ngang này theo phương ngang này đúng không ạ lúc này thầy kéo được em làm cho vật di chuyển đấy vật di chuyển ban đầu ở vị trí này giờ đến vị trí này có nghĩa là vật đã di chuyển một đoạn s theo cái kiến thức cũ mà thầy vừa nhắc lại ở phần trên khi một lực tác dụng vào vật làm vật di chuyển và rời đi đúng không ạ thì vật lực đó đã sinh công vậy thì với hai thành phần lực F1 và F2 ở đây thì lực nào sẽ làm cho vật sinh công như thầy vừa như thầy vừa chỉ các bạn cái lực F2 này là chỉ để làm cho vật làm cân cân bằng còn